giờ ai biết có những nỗi lòng sâu kín trong tim biết bao tháng ngày bên nhau được sống với nhiều lâu em giữ cho riêng mình